Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Phan Chu Trinh phường 9, diện tích 85m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường xe máy, để ô tô cách nhà 8m. Nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân rộng, gần chợ Chi Lăng, cách chợ Đà Lạt 5,5 km, gần trường học các cấp, tiện ích đầy đủ, giá 4,5 tỷ đồng. đất nguyên tử lực phường 8, diện tích 1.800m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây, đường ô tô. Có thể mua nhỏ lẻ, bao ra sổ và chuyển đổi 40% đất thổ cư. Cách công ty H Farm 850m, cách chợ Đà Lạt 3km, khu dân cư đông đúc, giá 16 triệu 1 mét vuông. Đất Mê Linh Lâm Hà, diện tích 1.919m2, có 400m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, Mặt đường 60m, sắp lên đường nhựa, cách tỉnh lộ 725 5 km, cách Đà Lạt 28 km, thế đất bằng phẳng, khu dân cư yên tĩnh, giá 3,6 tỷ đồng. Biệt thự hẻm Trần Hưng Đạo phường 10, diện tích 218m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, gara để xe, cách đường lớn 50m, cách quảng trường 500m, nhà hai mặt thoáng, thích hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng, giá 30 tỷ đồng.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 八八八